tên tao viết khoa luôn mày ok à, hello xin chào tất cả các bạn mình tên là linh đến từ bu studio vn đây và hôm nay linh à, sẽ giới thiệu cho các bạn dịch vụ à, lắp đặt hệ thống livestream đèn livestream phần mềm livestream miệng mặt miệng da đó setup hệ thống cpu hoặc là laptop cho mọi người livestream mấy ngày với một ngàn đơn hàng ngày ha đây à, đơn giản lắm hồi xưa là linh dùng máy quay máy ảnh dùng cáp này kia để mà kết nối lấy phần mềm nhưng mà bây giờ rắc rối lắm bây giờ nè chỉ cần có một cái điện thoại xịn một tí thôi có một cái app 360 độ các bạn có thể liên kết nó đến máy tính đây qua cổng sạc của bạn à, các bạn có thể dùng điện thoại Android hoặc là iOS cũng được nha rồi liên kết lên phần mềm đây đây nha à, mọi người nhìn cái mặt lên thì nó không có mịn lắm nhưng mà đi vào phần mềm nè đây em quay phần mềm cho mọi người coi đây thì linh vẫn đang quay đang record lại đây quay cái bên này thì chắc chắn là các bạn đang thấy là linh đè cái này cái file này lên cái video thấy không rất là mịn đây không các bạn thấy nào đây đó mịn da đó linh đang nói về vấn đề là âm thanh chị chưa nè nói về vấn đề mịn thôi đấy rồi em chỉnh cho anh cái lông mày coi đây đưa sản phẩm vô cũng rất là mịn sáng cho anh cái lông mày lên nè à này mọi người thấy ha mọi người thấy ha đó đây để đây đi rồi lông mày ha rồi cho anh cái môi đi thấy chưa mọi người lấy camera của điện thoại để mọi người làm việc mọi người livestream mọi người chỉ cần có hai cái đèn thôi đây là đèn thứ nhất đèn thứ hai đó là xong vẫn sáng đấy à, bên BO đang nhận và lắp đặt cái này từ xa vẫn được rồi tách phong tranh vẫn được các bạn cứ xem những cái video của bên anh thanh đoàn bên uh, bên anh uh, khương du ở thanh hóa bên thanh đoàn ở đồng tháp anh bước đi trong lặng thầm để cố quên đi tình đầu một người anh yêu nhất nay cũng đã bỏ rơi để anh say đắm trong đêm siêu nồng anh cố quên đi tình xối xan dòng thời gian trôi lang thang biết đâu ngày mai đến nơi đến với nhau đêm này hãy cất tiếng ca cho đời mê say nhạc vui cùng quanh nhịp chân rộn ra bên mình đều lắp từ xa hết và những khách hàng đang chuẩn bị lắp nữa đó đấy thấy giờ các bạn thấy mình nó sắc nét hơn không đấy thế thôi được rồi giới thiệu cho mọi người biết là gì được rồi ok đấy đó thì đó là sơ bộ về cái này các bạn chỉ cần có máy tính các bạn chỉ cần có máy tính nè có một điện thoại ví dụ như Android cũng được iPhone cũng được nhưng mà iPhone thì cái, cái camera nào sắc nét hơn thì các bạn nên lấy cái đó thứ hai là nếu mà các bạn muốn tắt phong thì các bạn mua không xanh không xanh thôi các bạn để đây nè là xong ha các bạn livestream bằng một phần mềm OBS hoặc là Vimix đấy là xong thì Linh có thể hướng dẫn và lắp đặt này kia dịch vụ đó thế thôi hồi xưa là Linh xài mấy cái này đây xài máy quay máy ảnh nè thay vì các bạn mua cái máy ảnh này hai mấy triệu các bạn mua cái iPhone sướng hơn thứ nhất là bạn xài được <laughs> thứ hai là bạn làm được việc đấy còn về âm thanh thì các bạn có thể là mua cái mic cài áo mic cài áo để các bạn nói chuyện nè này kia bạn bán hàng online rồi còn nếu mà về hát á, thì các bạn mua mic không dây hoặc là mic có dây cũng được livestream cũng được rồi đeo tai nghe lên hát thôi thì bên linh nhận setup pc hoặc là mua laptop đủ cấu hình để các bạn có thể triển khai được cái dự án này các bạn có thể lắp 1 ngàn phòng hoặc là 10 phòng 15 phòng tại vì tương lai á livestream bán hàng chốt đơn trên livestream là số 1 tại vì sao livestream shopee được youtube facebook đó các bạn chốt đơn thôi thử đi các bạn bán một cái món hàng nào đó 100 ngàn một món nhưng mà một ngày bạn chốt một ngàn đơn bạn lời 20 ngàn một đơn thôi là được rồi đúng không ok linh sẽ giúp các bạn có một cái hệ thống hình ảnh âm thanh làm sao để cho nó livestream được đẹp nhất ok nhất giống như những khách hàng của linh đang livestream các bạn hãy liên hệ số điện thoại hotline 1900 2269 hoặc 0926 46 45 49 để được tư vấn nha Xin chào và hẹn gặp lại